Bảy bảy bảy Up up just cool Bày ấp vị chanh tự nhiên cực thanh mát Khi bật chất cool của bạn Yeah yeah Bảy bảy bảy Up up cool Bày ấp cực thanh mát bật chất cool